Tử vi tuổi Tý từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Đường tình duyên của tuổi Tý tuần này nhiều phiền muộn hơn, có thể lý do là một trong hai người cứ nói đi nói lại những lỗi lầm trong quá khứ của nhau. Có giáp này hãy để chúng qua đi, nếu còn nhắc lại nó sẽ gây ra hậu quả phản tác dụng, không chỉ khiến bản mệnh khó chịu mà người ấy cũng sẽ cảm thấy áp lực và muốn buông bỏ cho nhẹ nợ có giam này cảm nhận rõ những trách nhiệm đang đè nặng, bạn bắt đầu cảm thấy vất vả hơn cho sự nghiệp của mình. Nếu muốn thành công hơn nữa, bản mệnh phải dành thời gian và công sức nhiều hơn tại nơi làm việc. Mọi thứ đòi hỏi phải tập trung cao độ, do đó chớ nên lơ là, tránh để hỏng việc cán cân cuộc sống dần mất cân bằng và người tuổi Tý khó lòng có mặt trong các bữa tiệc gia đình vì sự ham công tiếc việc của mình. Tuy nhiên, nhìn về mặt tích cực thì con giáp này đang được cấp trên tin tưởng và nhận về nguồn thu đáng kể. Trong tuần này, bản mệnh nên chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn. Sau dịch mã dự đoán về việc con giáp này khó được nhàn thân, thường xuyên phải di chuyển, thế nhưng nếu việc đó là cần thiết cho công việc được suôn sẻ thì bản mệnh đừng vì thế mà phiền lòng, hãy chấp nhận những thay đổi là điều tất nhiên để bạn có thể đạt được những mục tiêu khác cho cuộc sống. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Người tuổi sửu nếu không muốn chuyện tình cảm của mình đi vào bế tắc thì nên tìm cách thay đổi, bất kể trong công việc hay tình yêu, con giáp này đều phải trở thành người chủ động và nói cảm xúc suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu. Mâu thuẫn dễ dàng xảy ra nếu bản mệnh quyết định chọn giải pháp im lặng và quyết định một mình. Con giáp này vốn không quen với những thứ gò bó, bản thân nên sẽ nhanh chóng tìm niềm vui mới trong tuần này tinh thần vui vẻ hơn khi được hòa mình vào những công việc mang tính chất phiêu lưu, mạo hiểm. Tuy nhiên, dường như đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự hao tài mà người tuổi sửu khó lòng ngăn chặn được. Vợ Trinh tình cảm gặp nhiều sóng gió, tuy là người đào hoa nhưng con giáp này vẫn cân nhắc trong việc chọn lựa, không dám vội vàng. Nhất là sao Thái Dương soi sáng giúp cho đường tình yêu của bản mệnh hanh thông, rộng mở, mời gọi những cơ hội mới tới. Những việc này chỉ tốt cho người độc thân mà thôi, với những ai đã có đôi có cặp nên cẩn thận kẻo gây rắc rối cho gia đình hiện tại của mình. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần nhiều phương diện của cuộc sống tuổi dần gặp nhiều may mắn nhờ tinh thần cầu tiến. Bên cạnh đó vì sự nghiệp thuận lợi nên tài lộc cũng khởi sắc hơn bao giờ hết. Thay vì gồng gánh hết thảy mọi thứ, con giáp này nên san sẻ công việc của mình cho những người xung quanh vì đang có sự xuất hiện của quý nhân. Tuần này bản mệnh trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc mới vui đó thì hôm sau đã có việc khiến người tuổi dần muộn phiền. Điều con giáp này lo lắng nhất cũng đã xảy ra vào cuối tuần dưới tác động của thương quan. Chính vì thế hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho những việc này nhé bản mệnh chớ nên nuôi quá nhiều hy vọng cho chuyện tình cảm hiện tại, có thể đang trông đợi vào chuyện lứa đôi sáng sủa hơn trong tuần lễ này. Thế nhưng vận trình tình cảm của con giáp này như tìm được niềm vui trước mắt, xong lại trở nên bế tắc và quay về vạch xuất phát. Tuy nhiên, có sự xuất hiện của Thái Tuế Hung Tinh nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải cẩn thận, Ngoài việc quan tâm tới chi tiết, con giáp này còn phải nhìn toàn bộ cả tiến trình để điều chỉnh phù hợp, tránh việc bất cẩn mà sai cả mục tiêu ban đầu đã đề ra. Ngoài ra khi xuất hành xa cũng cần phải cẩn trọng nữa nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão sẽ có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, con giáp này sẽ sớm nhận ra rằng bất kỳ thành công nào đều có sự xuất hiện của trực giác. Điều đặc biệt này sẽ theo bản mệnh suốt cả tuần lễ dài và giúp dễ dàng đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chính quan xuất hiện mang lại cho con giáp này trực giác nhạy bén, nhờ thế mà có thể xử lý được kha khá công việc. Tuy nhiên, người tuổi mão vẫn nên hạn chế tin vào linh cảm của mình mà bỏ lơ những công việc quan trọng vốn góp phần tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản mệnh. Về phương diện tình cảm, bản mệnh nên nhớ rằng không thể kiểm soát hay điều khiển mọi thứ được đâu. Dẫu có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vốn không thể đoán trước được điều gì. Cố gắng kiểm soát người ấy chỉ chứng minh rằng con giáp này không có chút tin tưởng nào vào chính bản thân mình. Trong tuần có Bách Việt chủ đào hoa mang tới những cảm xúc mới từ những con người mới. Đó có thể là tác nhân để có giáp này so sánh người này với người kia. Việc này không thực sự tốt cho mối quan hệ hiện tại của mình đâu nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Tuần này có khá nhiều cảnh báo đối với tuổi thìn, đôi lúc con giáp này trở nên tin người quá mức để rồi nhận lại phần đắng cay. Sự nhẹ dạ cả tin này đôi lúc còn bị tác động bởi thói quen xào nhãng của mình. Chỉ cần trong một khoảnh khắc khi bản mệnh không tập trung vào việc mình đang làm sẽ có thể gây ra rất nhiều sự cố đáng tiếc khó khăn đổ dồn vào những ngày đầu tuần, nhất là ảnh hưởng của tỷ kiên khiến con giáp này không ngừng đau đầu vì khá nhiều vấn đề từ mối quan hệ cho tới tiền bạc. Tuy nhiên, bản mệnh như chút được gánh nặng hoàn toàn trên vai mình khi những ngày cuối tuần cuộc sống đã thư thả hơn. Càng suy nghĩ con giáp này càng thấy không hài lòng với những tính cách không tốt của người ấy. Có thể vì tình cảm của hai người đang dần vơi bớt nên bản mệnh không còn tha thứ cho những lỗi nhỏ của họ như trước nữa. Hãy chấp nhận rằng chẳng ai hoàn hảo cả, học cách thích nghi mà thôi. Nhưng nếu là điều mà bạn cảm thấy tối kỵ thì nên thẳng thắn nói ra, nếu không sửa chữa được nữa thì đành phải rời đi mà thôi. Thiên cẩu hung tinh điểm báo có tin xấu có thể liên quan tới việc tranh chấp về tiền bạc Nhằm tránh việc bị hao tài của, người tuổi thìn nên hạn chế suy nghĩ cũng như tham gia vào những công việc mang tính chất tính toán, thống kê hay liên quan đến sổ sách. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ có lẽ vì tuổi tỵ đã quá tự tin vào năng lực của mình cũng như được nhiều người chiếu cố mà trở nên bất cẩn khi làm việc, con giáp này sẽ phải đánh đổi một điều gì đấy để chuộc lại lỗi lầm mình từng gây ra. Bản mệnh cũng nên cẩn trọng chuyện tiền bạc, kẻo nỗi buồn tuần này khó bề chấm dứt. Chính ấn xuất hiện giữa tuần mang lại trái tim ấm áp, thấu cảm giúp con giáp này biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để tránh những rắc rối không đáng có. Hơn thế nữa, người tuổi tỵ cũng được khá nhiều người nể phục và yêu mến. May mắn sao thiên đức ghé thăm nên nó mang tin vui giúp bản mệnh cảm thấy tự tin hơn với tình hình tài chính hiện tại. Đó là động lực để con giáp này làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nhằm thực hiện cho được mục tiêu tiền bạc của bản thân đã đề ra từ trước đó. Bạn mệnh nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình nếu không muốn tuần này nhận về mình sự tủi thân, buồn bực. Đúng là khi yêu, con người ta sẽ trở nên đa nghi hơn và ghen tuông cũng là một gia vị giúp tình yêu thêm màu sắc. Tuy nhiên mọi thứ đều phải có giới hạn, ghen tuông vô cớ, suy diễn lung tung, không tin tưởng người mình yêu có thể khiến tình yêu của con giáp này đi tới hồi kết đấy. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tuổi ngọ thường có thói quen chia sẻ quan điểm, ý kiến với người khác mà chỉ biết tự mình lo tất cả. Nhưng nếu con giáp này đã có đôi thì lối sống cũ sẽ không còn phù hợp nữa. Có những lúc cần lắng nghe lời khuyên của người kia vì người ấy cũng chỉ muốn tốt cho bản mệnh mà thôi. Tuần tới có nhiều việc ngoài dự tính, con giáp này có khả năng bị kẻ khác chơi xấu, bản mệnh nên đề cao cảnh giác cho công việc và kinh doanh. Bên cạnh đó cũng nên hạn chế tiếp xúc với những người không quá thân thiết để tránh bị người khác lợi dụng hay nói xấu thị phi bổ vây lấy nên hạn chế mở rộng các mối quan hệ xã hội trong tuần lễ này. Thiên ấn xuất hiện vào giữa tuần giúp khai mở trí tưởng tượng và sức sáng tạo của người tuổi ngọ trong tuần này. Con giáp này có thể phát huy tốt năng lực này trong công việc cũng như xử lý các mối quan hệ. Nhìn chung, vận trình công danh sự nghiệp không có gì phải lo lắng cả. Bạch hổ hung tinh dự báo không tốt liên quan tới vấn đề sức khỏe. Thời gian này bạn mệnh chớ ăn đồ cay nóng, uống chất kích thích, kẻo gây bất lợi cho thân thể cũng như tinh thần của mình thể trạng khỏe mạnh thì mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi nên học cách chấp nhận và đối mặt với những điều đang và sẽ xảy ra với mình trong chuyện tình cảm tuần này. Nên hiểu rằng một chút trở ngại, rắc rối không đáng ngại bằng việc sau tất cả, con giáp này và người ấy hiểu nhau hơn hay cảm thấy xa nhau nhiều hơn. Có thể thấy tinh thần của bản mệnh có chút nhạy cảm trong thời gian này. Người tuổi mùi trở nên hoang mang, đang nghi với cuộc sống và những người xung quanh mình, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hề cảm thấy tự tin. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ hạn chế khả năng của con giáp này đấy tuần mới không hoàn toàn thuận lợi khi có những rủi ro tiềm tàng, trong đó khi bản mệnh có phần lơ là, không để ý tới chi tiết. Nhưng hãy tập trung vào những điều thú vị như khi thiên ấn xuất hiện, mang tới tin vui hay cảm hứng làm việc tới cho người tuổi mùi. May mắn là có các tình hỗ trợ khá nhiều để con giáp này kiểm soát tốt vận trình tài lộc của mình trong tuần này. Thế nhưng, bản mệnh nhớ rằng có những khoản chỉ mang tính dự tính, do đó đừng vì tưởng rằng mình sắp thu được nhiều tiền mà vội vàng mua sắm không tính toán gì vào lúc này. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Tuổi thân có thể làm chủ được tình huống nhờ vào khả năng giỏi ứng biến của mình, dù không đạt được thành quả vượt quá mong đợi, nhưng con giáp này vẫn có thể hoàn thành được nhiệm vụ vô cùng tốt đẹp. Chính nhờ thế mạnh này mà bản mệnh ít khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng tuần này sẽ đem đến khá nhiều rắc rối và sự chủ quan sẽ là yếu tố đẩy con giáp này vào thế bế tắc. Rắc rối, khó khăn chỉ xuất hiện vào giữa tuần, còn thời gian còn lại thì bản mệnh cứ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhé. Nhất là khi thực thần ghé thăm ừ. ngay đầu tuần, mang tới niềm vui và cảm hứng mới cho công việc. Nếu là người đã có gia đình, cuộc sống vợ chồng con giáp này tuần này khá bình lặng. Nếu như vẫn còn là người độc thân, bạn sẽ tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, người tuổi thân hãy từ tốn và kiểm soát tiến trình phát triển tình cảm này, tránh trường hợp nó sớm nở tối tàn, làm bản mệnh cảm thấy hụt hẫng và chán nản. Có nhiều biểu hiện cho thấy tuần này con giáp này phải chi tiêu khá nhiều đấy. Ảnh hưởng của đại hao khiến bản mệnh phải mua sắm những món đồ đắt tiền ngoài kế hoạch và cần thiết phải dùng số tiền lớn để bù lại cho khoản thâm hụt này nên thời gian tới không được chi tiêu thoải mái nữa rồi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Cuộc sống của người tuổi dậu tuần này khá thư thái dễ chịu, công việc cũng không quá dồn dập như thời kỳ trước khi con giáp này xử lý được mọi tình huống một cách nhanh gọn, ổn thỏa. Về cơ bản, vận trình sự nghiệp vẫn diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi đường tình duyên của bản mệnh trong tuần vô cùng thăng hoa, gia đình hạnh phúc, viên mãn. Người chưa có gia đình sẽ tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, khả năng tiến xa hơn trong mối quan hệ này là rất lớn. Không còn phải bàn cãi gì nữa, đây là một tuần quá may mắn với con giáp này. Vấn đề của người tuổi dậu tuần này nằm ở sức khỏe, thể lực của bản mệnh đang có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Chính vì thế, con giáp này nên tận dụng thời gian này để bồi bổ cho cơ thể cũng như dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ảnh hưởng của tiểu hao dự báo về vấn đề tiền bạc đang là mối lo lớn của bản mệnh lúc này. Có thể kế hoạch chi tiêu quá đà đang khiến con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều và việc hạn chế mua sắm là việc cực kỳ khó khăn đối với khoảng thời gian này. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Thành công và may mắn luôn sẵn sàng chờ đợi người tuổi Tuất trong tuần này, nhưng con giáp này cần phải linh hoạt hơn để đạt được những điều tuyệt vời bản mệnh nên tự lập một danh sách các thói quen tốt và tự nhắc nhở bản thân mình phải nghiêm túc tuân theo. Những ngày đầu tuần của con giáp này không được như ý, nhất là khi kiếp tài xuất hiện, mang lại phiền phức không mong muốn khi ai đó cố tình gây hại. Nhưng may mắn là cuối tuần sẽ bất u ám hơn khi bản mệnh vùi đầu vào công việc, tránh đối đầu với những người nhiều chuyện vận trình tình cảm của người tuổi tuất tuần này có nhiều dấu hiệu không tốt. Có thể sự nhạy cảm thái quá này làm con giáp này khó lòng trải qua tuần lễ mới một cách êm đềm. Không những vậy, các mối quan hệ xã hội cũng có khả năng bản mệnh làm cho nguội lạnh dần ngũ quỷ hung tinh điềm báo về những sự cố có thể xảy ra trong lúc con giáp này chủ quan với năng lực và khả năng của bản thân. Có điểm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới công việc, hao tổn không ít công sức của bản mệnh, do đó cần phải hết sức thận trọng trong từng việc. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Nếu tuổi hợi tự ti với những khuyết điểm của mình như béo quá, thấp quá hay quên chỉ khiến cho hai người căng thẳng mà thôi. Nửa kia của con giáp này có thể chẳng hề quan tâm hoặc không quá để ý đến đâu, nhưng bản mệnh cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại về khuyết điểm của mình cho đến cuối cùng có khi lại làm người ấy bị ám ảnh với nó. Chút thử thách trong tuần lễ này sẽ khó lòng quật ngã được tinh thần mạnh mẽ của con giáp này. Bản mệnh cứ xem đó như là cơ hội để thể hiện bản lĩnh, để vượt qua sóng gió. Người tuổi hợi sẽ nhận ra rằng bản thân mình vốn dĩ là một người rất tài năng. Thực thần mang lại những phút giây rực rỡ cho con giáp này vào giữa tuần, nhưng tình huống đã đổi chiều vào cuối tuần, vì thế bản mệnh chớ nên chủ quan với tin vui có được mà lơ là với những việc quan trọng diễn ra trong tuần này nhé. Thái âm cắt tinh trợ lực cho các kế hoạch mà con giáp này muốn thực hiện trong tuần này. Nếu muốn kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới, bạn nên thực hiện chúng vì đó là cơ hội tốt cho người tuổi hợi phát triển năng lực và thu về lợi nhuận đấy.